không qua được cái đầu của Hoàng Hà Văn Tư chốt này và như vậy là người đã mở tỷ số đó là cha do bao tinh chính tao Hoàng Văn Tư Hoàng Văn Tư như vậy là Hoàng Văn Tư với cái đầu cao kêu của mình đã có thể nói rằng là anh chấp bóng trong tình huống cù tranh chấp với các cầu thủ hậu vệ của Thanh Hóa và đã xuất điểm thành công. Một tỷ số cho trận đấu. một không cho đội bóng Galaxy Vinh. Vâng và phút thứ 19 ờ, thì các cầu thủ Vinh là huynh đệ của hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa. Văn Định, cầu thủ Văn Định có thể nói là cao nhất, rất là nguy hiểm. Tỷ số đã được cân bằng là một 0 và quá nguy hiểm Một pha bóng tưởng chừng như vô hại Nhưng mà à, thủ môn Trần Công Linh à, Trong một pha sơ suất đã không thể à, xử lý tốt tình huống Và sau có thể nói rằng là chỉ có 30 giây 30 giây sau khi các cầu thủ Vinh à, ghi bàn thắng Thì à, các cầu thủ Thanh Hóa đã có câu trả lời Và tỷ số bây giờ là một đều quá nhanh và quá nguy hiểm vâng, đó chính là à, những sự bất ngờ vâng, của vâng, bóng đá ghi bàn thắng G săn bằng tỷ số một đều Đứng trước bóng đang là Cha Hồng Hà Đội trưởng của đội bóng về Không ba vào Sau rất nhiều những nỗ lực Cộng thêm đó là một sai lầm đến từ thủ thành Nguyễn Văn Toàn Thì đội bóng cơ lơi Di Vinh đã có bàn Nhân đôi lên là 2-1 cho đội bóng Galaxy Vinh. Những bầu không khí quá tuyệt vời. Đã có những nỗ lực đến từ những cá nhân và cũng có những nỗ lực đến từ tinh thần đồng đội